thì cả chúng ta cũng phải sống người sống mới như thế vì nếu chúng ta được liên kết với người trong cùng một cái giống như cái của người thì chúng ta cũng được hợp nhất